Mến chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với à, kênh Bất động sản sang Bình Dương à, Rất vui à, gặp lại quý vị và các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay Thì à, tiếp tục ngày hôm nay à, xin giới thiệu cho quý vị và các bạn Một miếng đất là tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương à thì à, đây là một miếng đất mà vừa đất ở cũng như là vừa đất vườn luôn nha quý vị ừ. à, thì à, trước khi đi vào à, chi tiết của cái miếng đất thì em xin mô tả về cái vị trí cũng như là cái khoảng cách chúng ta xem nha cũng như xem xung quanh sơ qua nha Đó. đây điện này xung quanh là có vườn cây cao su và cây ăn trái nha đây con đường này ngay góc ngã ba bên này lô cao su và bên này ngay góc cái ngã ba này con đường này cũng đường đỏ thông thì à, vị trí của miếng đất này từ đây thì từ đây chúng ta đi thẳng ra là ra đường DH514 là khoảng tầm 500 mét hơn 500 mét Đó. và đi ra trung tâm xã là khoảng 6 km nha quý vị cách đường DT741 khoảng 6 km rồi à, trường học cấp 1 cấp 2 cấp 3 chợ ừ. rồi ra khu công nghiệp Tân Bình là khoảng 10 km thì à, vị trí của miếng đất của chúng ta là ở đây là có 17 mét mặt tiền đường đường đất đỏ con đường này thì à, bề ngang khoảng 5 à, mét đường thông đây 17 mét mặt tiền đường này đi qua bên này đây là cái cọng móc nữa này nó bị gãy rồi nha quý vị đó chúng ta ở hiện trạng thì à, trên đất thì à, phía sau là chúng ta nó nở nha nở rất rộng nha từ đây đi vào bên trong à, chỗ giáp cái nhà đó là khoảng 80 mét và nó sẽ nở ra hậu nở cái hậu rất rộng và giáp với lại suối luôn hiện trạng trên đất đó là cao su nha phía dưới thì có một cái chuồng bò một căn nhà cấp 4 và có một cái vườn à, tre cái này thì quý vị nào mà có nhu cầu mà mua mà xây dựng nhà yến thì à, khá là ok nha cao su thì à, thực tế nó không đẹp nha quý vị cây nó không đẹp mình nghĩ cái miếng đất này nó cũng khá đẹp nha phía sau nở rộng có căn nhà cấp 4 chuồng bò giáp suối nó khá rộng nên mình cũng không đi hết cho quý vị nào có nhu cầu thì cứ ờ, liên lạc thì mình sẽ ờ, tư vấn hoặc chỉ cho kỹ hơn ở đây ờ, nhà dân ở cũng khá là có cũng không đông lắm nhưng mà quý vị cũng biết thì khu vực nông thôn nó có đặc thù đất người ta ở khá rộng nên nhìn nó khoảng cách nó xa nhau phía ngoài nhà dân ở sát sát nha còn con đường này là của đất nhà, kế bên đất kế bên người ta làm đường người ta đi á phía sau chúng ta có khúc cua kia có cái khúc cua nó sẽ nở ra ôm theo cái vườn à, vườn tre nha ừ. à, báo luôn cho quý vị nhé cái miếng đất này thì tổng diện tích là 667 6.700 mét vuông có 400 mét thổ cư 400 mét thổ cư và giá chủ đất đưa ra là 2 tỷ rưỡi nha quý vị 2 tỷ rưỡi cho cái miếng đất này 17 mét mặt tiền cao su này thì không đẹp thì không nói rồi ở đây thì nó cũng miếng đất này nó cũng giáp với lại cái quy hoạch mà khu công nghiệp Việt Ship 3 nha quý vị Việt Ship 3 thì đã được uh, giao đất và để chuẩn bị làm nhé Rồi, một lần nữa xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn là diện tích 6.700 m2, có 400 m thổ cư tại ấp Suối Con xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Giá 2,5 tỷ, 2 tỷ rưỡi. Quý vị và các bạn có nhu cầu liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và cái ờ, sổ ờ, đỏ thì em sẽ để ở phần cuối video. Đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.